Chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu à, ví dụ số 1 nào. Ví dụ 1 thì bài toán cho một kính thiên văn và dùng cho một nhà trường có tiêu cự. Đây là vật kính nhá. À, vật kính thì có tiêu cự là bằng 1 mét. Còn thị kính cũng là một kính hội tụ thì có tiêu cự là bằng 4 cm. Bài toán yêu cầu là tính khoảng cách giữa hai kính và độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực. À, bài rất là đơn giản rồi. À, trước tiên chúng ta có một cái sơ đồ tạo ảnh là AB qua vật kính sẽ cho ảnh là A1, B1. A1, B1 qua thị kính cho ảnh là A2, B2. Ở đây, bài toán cho biết là ảnh ở vô cùng, đúng không? Vì quan sát ở vô cùng hay quan sát ở vô cực. Đây, quan sát tại vô cực hay quan sát ở vô cực nếu suy ra A2 B2 nó sẽ là ở vô cực A2 B2 ở vô cực thì A1 B1 nó phải đặt tại tiêu điểm vật của thị kính Được chưa nào? A1, B1 đặt tại tiêu điểm vật của thị kính thì nó có ngay là D2 sẽ bằng với F2 và bằng 4cm. Được chưa nào? Và kính thiên văn thì thường dùng để quan sát các vật ở rất xa. Thì chúng ta đã có cái gì nhỉ? À, vật AB là ở vô cùng rồi. Thì ảnh A1B1 nằm tại tiêu điểm ảnh của vật kính và có D2 bằng 4 thì chúng ta nhớ lại cái công thức để tính cái khoảng cách giữa hai thấu kính là A thì bằng là F1 cộng với D2. Được chưa? F1 cộng với D2. Hay chỉ bằng là 1 cộng 4. Ở đây là 1 mét, các em chú ý nhá. 1 mét các em đổi về cm đi là 100 này. Cộng 4 và kết quả thu được bằng 104 đơn vị là cm. Còn độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực là G vô cùng. Đây. G vô cùng thì trong phần lý thuyết chúng ta đã chỉ ra rồi. G vô cùng thì là F1 chia cho